9 tỉnh tiềm năng được xem xét quy hoạch sân bay. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu đưa vào quy hoạch chính sân bay mới tại các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Con Tum, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Nông và Tây Ninh. Trong văn bản trình lên Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo kết quả làm việc với 10 địa phương về đề nghị bổ sung quy hoạch các sân bay trên địa bàn và quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Trên cơ sở này, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ Nghiên cứu bổ sung vào quy hoạch chính sân bay gồm Tân Quang tại Hà Giang, Yên Bái Na Hang tại Tuyên Quang, Hà Tĩnh Măng Đen tại Con Tum, Lý Sơn tại Quảng Ngãi, Vân Phong tại Khánh Hòa, Đắk Nông, Tây Ninh. Các địa phương được yêu cầu lập đề án đánh giá hiệu quả, tính khả thi, phương thức huy động vốn ngoài ngân sách để xây dựng sân bay. Được biết, quá trình đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam dựa trên 6 tiêu chí quan trọng của Bộ Giao thông Vận tải để đưa một sân bay vào quy hoạch gồm sản lượng hàng hóa, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng GDP, việc làm, thúc đẩy du lịch, nhu cầu đảm bảo quốc phòng an ninh, chiến lược và dự phòng chiến lược, nhu cầu đáp ứng hoạt động khẩn nguy, cứu trợ, điều kiện tự nhiên, vùng trời, tỉnh không, cự ly tiếp cận 100 km đối với sân bay đồng bằng và 200 km đối với sân bay miền núi. Theo dự thảo quy hoạch mạng lưới cảng hàng không toàn quốc được Bộ Giao thông Vận tải trình lên chính phủ, đến năm 2030, cả nước sẽ có 28 sân bay và tăng lên 31 sân bay đến năm 2050. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản Tri thức cho thịnh vượng vững bền